Hello mọi người à, Hôm nay mình đi xem à, nhà mẫu ở à, Whiting Ridge ở Wesley Chapel Đúng là nó xây lâu lắm rồi nó không cho xem mà bữa nay ngày đầu tiên họ do vô à, phía trong Để mình à, xem cảnh nhà nó quay sao, nó, nó xây sao Để à, mình quay lại cho mọi người xem Ok Hello, hello, hello. Thank you, thank you. We go in first. Out back door, right? Okay, thank you. Hello, hello. Hi, how are how you? How you doing? Good, how are you? mình à, không có dự định mua nhà nên mình chạy vô mình quay thử thôi thì mọi người cũng à, theo mình nha nhiều người quá ngày đầu tiên bên nhà mình đó thấy khác nhiều quá yeah nó có nhiều mẫu nè thấy có nhiều mẫu lạ hơn mấy cái mẫu này đâu có đâu ừ mấy cái mẫu này giống nhỏ nhận thí nè mẫu này nhỏ bự mẫu ở trong này như không có bên bên mình đâu nó hay khác chút á Carson đây để à, cho một gia đình đi vô và đi ra à, mấy người kia phải đợi không ai đi vô đường lượt oh, không có cái landing ta which one's the landing mấy nhà bên đây different với bên mình luôn yeah rồi giống mình ở đâu khác khác mình muốn vô giờ mình, mình à, để đi muốn rơi vô xem nào vô đợi đi giống giống nhà nghe nè giống thôi chứ không giống dạ. không giống đâu thấy khác Laurel cái này giống giống Easton. bên mình Edison cái đó là giống như tiền đó nào không khác hết trơn à không thấy khác hết trơn bây giờ kiểu khác bên đây cũng kiểu khác luôn không giống của nga cũng nga đâu giống đi ít cái này mình vô này trước đi như nhà nhỏ là mai cậu chắc muôn cái nhà nhỏ này hello hello three bedroom how you doing thank you this is the Laurel model three bedroom two nest mình đi vô xem nha căn nhà đầu tiên này khác luôn á giống giống nhà nghe phải không không giống khác biệt luôn vậy giống gì đây nè khác mà đâu giống đâu thì mới vô mình đi nó có cái ờ, phòng ờ, như phòng khách đây cái này nó khác hơn phòng nhà nghe khác hơn cái này nó có cái bathroom Thank you thì bên đây nó có hai phòng ngủ đó, phòng ngủ phòng nhỏ hả phòng đúng rồi bên đây thì có cái ờ, phòng giặt ờ, dạ. uh, grey rooms cái model kiểu này nhìn thấy là đẹp hơn bên kia nha nhà bếp nè to buy another one. yeah. <laughs> they need to come down on the price. Oh, they have a carpet over here. It used to be 399. Cái này là cái uh, master bedroom. Cái master bedroom ở trên này nó có làm cái này là đẹp không nè. So this is the master bedroom and master bathroom. Cái này cái master à, ba uh, bathroom này. ok cái này phía sau này các bạn thì phía sau nó có một cái chỗ ngồi giống như ngồi à, ăn nhậu rồi á nó có cái bàn này không ok mọi người ai có muốn mua căn không căn thứ nhất thôi ba phòng ngủ hai phòng rưỡi tắm À cái này à, ba phòng ngủ à, hai phòng rưỡi tắm mà có thể mình transform cái này thành một phòng ngủ được nữa này cái này là cái office mà có thể mình làm thành một cái phòng ngủ luôn Okay, thank you. Nice meeting you. How you doing? đây sẽ căn đầu tiên căn đầu tiên gì xong model này là Laurel ba phòng ngủ hai rưỡi tắm với một cái à, office có thể convert thành một cái bedroom full nó chiêu tới hai trăm tới bốn trăm mấy mắc cũng chết nhiêu bốn trăm mấy bốn trăm mười mười mười lăm ngàn thì giá lên rồi lên lên chứ mà mà nó nhỏ có hai ngàn à, một trăm à, sáu mấy Yeah. Giờ đó mình đi vô rồi Edison là không đi. Kính thưa anh chị và các bạn, phần video này đến đây là hết. Hy vọng video này có thể giúp được ai đó tìm được một căn nhà mới như ý cho gia đình của mình. Và nếu được cho mình xin một nút like, chia sẻ và subscribe kênh. Và hẹn gặp lại mọi người ở một video kế tiếp.